Đấy các bạn chuẩn bị đưa, đưa cô dâu lấy đồ đạc này là trai là phải xuống mấy bậc cầu thang được Tiếp ngoài đó thì không gì hết á và cũng xin được trân trọng khi mời hai bác trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình tiếp tục đón và đưa rơi buổi tiệc tình trong năm ngày hôm nay hai bác cùng cùng chuẩn bị cho mình những gì tốt đẹp nhất và để cùng trở về khuôn viên hôn xuống dưới để gửi tới toàn thể quý vị và các quý trong ngày vui hôm nay nơi lời chân phát biểu của mình xin thông báo và kính mời lá này

từ từ từ hai con từ hai con dạ vâng giờ đây xin được trân trọng và kính mời cô sao anh thư chú rể hà thìn hãy cùng tay trong tay trở về trung tâm khuôn viên hôn chiều cưới trong ngày vui hôm nay và toàn thể các nhiếp ảnh gia trong ngày vui hôm nay hãy cùng trở về và để cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của đôi bạn trẻ xin trân trọng và kính mời ui, ุดอาขาเว้ยเอาขอลาอาขาเลยอาขา xin kính thưa toàn thể quý vị với những phút trang dân thủy trầu sau dâu nhận giải trong ngôi nhà sàn canh ngôi của cô dâu anh cô thì giờ đây cô dâu và chú rể cũng đã trở về cuộc sống qua trước sự chứng kiến đông vui của toàn thể xe mới xe mới xe mới bên nhà dâu đấy bên nhà trai là phải mặc cái này một bé đấy đây sẽ lên là đôi lời phát biểu xin kính mời quần cả lâu chúng tôi một trẻ đi ôi ơi ơi ơi ơi ดึยกว่ก็ได้นะะุณท่าหนาไหมไม่กูเราไปแล้วรอดังวันกูตั้งเต็มแล้วแหละยังแหงนะไปกินข้าวกินข้าวเจียนะอออจ้าเจียนึง เออน hoán nọ hoán đâu đó ná nè tao chèn mất đâu ra đấy ra đấy đấy nó qua ảo văn văn là phải cái máy bị không kia đấy tao ấy lo thực sự mà nó kia đấy con tối đâu chèn không cũng lái đấy sắm này qua đó cần mới cần sắm mình ờ quẩy là nào đâu vậy xin quay của đã đã qua đi công vào áo xe đâu bà ơi còn nhà gái nhà còn ăn còn ăn nước tơ này còn ăn hơ đâu đâu con mà này lâu lâu tôm xài cái chả con tuổi đâu ôi ai ai ai ông quên đã sẽ chạy còn bao xe đụng nhung mà nuôi gần mất con nuôi rồi mất bay à sáng bay à sáng bay đâu biết nuôi đâu đâu cái trường đang nói nương Mấy bảo để xe ra đấy Khang thì nó đấy Bạn à? lung lên lúc này rồi Có cái tiếng này Qua đâu Một ngày hùa bác bác ừ anh đang đi cân đại diện mà hết tin mà ờ. Hạnh phúc Ôi, mình chịu khóa Đang nói anh Sáp rồi Đang nói anh Sáp này Chứ nè các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực à, thôn Bản Cài thuộc xã Sơn Na Giang Nghĩa Lộ, em Văn Trấn, tỉnh Yên Bái Hôm nay thì Giang muốn giới thiệu với mọi người về cái à, đám cưới của người đồng bào Thái Trắng Trước mặt à, cả các bạn để ý là nhà cô dâu Nhà chú rể thì cũng à, gần đây thôi Buổi chiều hôm nay thì anh em mọi người hàng xóm đến giúp cho anh nhá Phía bên trong kia thì Giang thấy là anh em đang chuẩn bị là mổ trâu rồi Ở trên này đa số là mọi người sẽ mổ trâu, mổ bò Chào Pinot Đấy Đấy rau mùi là rau thơm Chỉ bên kia đang lấy Mình ra phía bên Sắc à, này là mọi người sẽ dùng để à, lót thịt trâu sau khi mổ xong Đây là phía bên này cho các bạn xem Bà con mọi người là mổ trâu nhá nói về văn hóa phong tục quán của người đồng bào Thái trắng và Thái đen thì mọi người là luôn luôn có cái món pịa là món đặc sản ngon nhất trong ngày cỗ cưới nhưng mà buổi chiều nay thì mọi người sẽ làm cỗ phụ mà đây rồi ba anh em đang ở chào anh em nhá chào Pino đấy vừa nói xong nay à, nhìn nó khác hẳn nhờ à, anh em chắc là nạt tí à, ấy chứ chứ nhỉ tí vitamin nào chưa có nạp rồi mới nạp à, à nạp ra trên này hầu như là anh em thợ nào cũng cũng tay nghề rất là cao toàn cao thủ cả đấy Ôi nhìn con dao nhọn nhờ Lần đầu tiên nhìn thấy Còn cao thủ hơn áo đen bên kia này. À đây à? Cái này á? Bên này này Đây à? Ờ, đây đây Không À đây là cao thủ hơn kìa ông này Không cao thủ thì cứ cho mọi người biết thôi Bây giờ có ai nói đùa đâu ờ. Đúng rồi không ai nói đùa Cao chỉ cao thủ ăn thôi nhưng mà cháu nhìn thấy cái con dao kia lần đầu tiên con dao kia nhọn nhọn đấy nhỉ Con đấy chắc sắc lắm đấy nhỉ Cắt tỉa hết, cắt tỉa hết ra đây Cho cái con, cái, cái, cái quả gan vào đây nữa đi Lột ra từ cứ một đi rồi. Con trâu này là bao nhiêu tạ đấy anh? Con này 2 tạ, tạ rưỡi. Con này 8 tạ anh giờ 8 tạ anh? Ôi rồi ờ, cái này thì ờ, chắc là cố là cả làng ăn nó quá nhỉ có trăm rưỡi thì mâm rồi ạ trăm rưỡi cả vâng. ai là được đấy nhà gái mà chơi thế là hoành tráng đấy chết đấy vâng. dạ, anh kia anh đang cầm cái đuôi đúng không đuôi chân trâu bên phía này trăm rưỡi đâu gì rồi à ở đây là dân tộc thái người ta không hiểu trăm rưỡi là gì đâu à? chỉ trăm năm mươi thôi à trăm năm mươi à ừ. <laughs> à đấy à? à người thái ở đây lại không hiểu <laughs> Mọi người Thái ở nơi khác cũng không hiểu nốt cái gì Họ chỉ biết 150 thôi Người Thái đây không ăn nằm pịa đâu <laughs> à, à? Tí tuốt đi thôi <laughs> À thế à Người ta lại bỏ à Bỏ đó Anh nhỉ Khoai ăn đâu chỉ người, vâng. người ta chỉ hút à. Nhưng mà người Kinh này thích ăn đấy nhỉ ờ, Người Kinh này thích ăn nằm pịa Ờ bên này thì ờ, các anh đang ờ, gò cái chân ờ, trâu tui này cái này mà hầm với uh, à, là bón vén này hay là cây uh, đấy có sổm lôm đấy, đấy. có nơi thì là lá thôm lùm kinh mọi người gọi là gáy uh, à, lá vén váy rất là ngon cho mắc kén và nữa hạt sẻn nữa tuyệt vời riêng thịt đấy ngon lắm thịt trâu không là đi nhá bảo nó lọt thịt trâu của ông em thịt trâu ngon lắm đây bỏ đâu Nhà đấy thịt trâu ấy ăn ngon lắm toàn bộ các loại làm rồi rồi trâu chuẩn chưa Ui, hai người kia mới còn nặng lắm Nặng chứ Đặt ở trong cái Đấy, bà con sẽ cho ra đây để à, phân chia đây. cho vào chậu nó cho vào chậu rất sạch được mà đúng rồi đúng rồi tôi nhìn miếng thịt nó ngon như này cơ mà nhìn cắt ra thớ thịt biết cái này uh, trên tây bắc của người thái người ta sẽ uh, à, có món đặc sản là thịt trâu sấy ở bí quyết ấy, ẩm thực tây bắc cái này mà thịt trâu sấy thì quá tuyệt vời luôn anh ạ vâng. làm ra ấy nếu mà để nói ăn nhanh và luôn thì không đặc biệt bằng món giò đấy giò trâu nhưng ở nơi khác thì giang thấy là người ta làm ăn gọi là chanh tái tái chanh rất là ngon cái, cái nhỉ? Nhìn quả tim này Chất không? Tuyệt vời luôn Chất lượng không? Quả tim chất lượng nhất đấy Nói chung là trâu nhà mình nuôi à. Sản phẩm Trâu, trâu trên bản này phải nói là tuyệt vời ngon nhất rồi Món này chiều nay là anh em sẽ chế biến là món pịa và thưởng thức cú phụ à, của người Thái là ngon nhất là buổi chiều nay thôi mai mới là bữa chính cơ cướp thì không có mà ăn nữa <laughs> đấy dài cho vào à, đủ vị ăn sạch nhá cái à, củ ngon em mới mới mới sạch trang này đi nào mà đang nó sẽ chẳng nào tuần nó mới xa sẽ chẳng của nó khơi sườn ngân ấy ấy nhờ thích nhờ con này con này mà thịt trâu sấy thì thôi rồi uh, chú ạ xào chua ngọt đấy nhá xào chua ngọt hoặc là tái chanh ấy nè à, trước tôi đi lên đồng, à, đồng bào thái sơn la ăn tái chanh luôn tại nơi thái thịt miếng thì nó còn bốc hơi mà cái đấy là chấm chấm tươi chấm sống luôn đấy ăn tái chanh đấy thử xem con ngập mồm như nào mọi <laughs> người bà con đấy ai cũng biết đến hải sapa tv nhé Chứ ăn nhiều rồi <laughs> Ai không biết thôi Mồm ừ, gầu Mồm à. <laughs> gầu à Nên là được uh, Huấn Hồng à, đặt biệt danh là Hải Đớp đấy Ai cơ đớp à Mồm máy xúc đấy mồm gầu Không mất sấy luôn á Ui Tuyệt tuyệt Ui, biết Ăn khối con chắp mà không ăn chắp. Nó mới cam hết, nó hết trong cái nó nói nó phải tin là nó pét Nó mới đúng ờ, chất ở bản chứ. Nếu mà không đúng chất ở bản thì ở thành phố lâu rồi đúng không? Tí xé đi cho đi hết. Đang được tưới còn nó có ai ไปด้วยcho dạ, vớt vớt vật chậu này vớt ra đây đã vớt ra đây là cứ đổ ra hết cái đây không cần dạ. cho vào đây đâu không cứ cho vào đây đi ở trong này à, xe mấy anh em đang à, lọc thịt nhé mọi người nhé chị em đang uh, rửa bát mình gái xinh ấy chứ, như có chồng chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? À, bé này chắc bé này à, còn đang đi học thôi, nhìn này còn trẻ. Còn trẻ lắm. Rồi cái này là pia đây. Tí nữa bắt đầu mọi người mới à, chế này. Đấy. Pia đấy. Tí nữa mới à, chế biến. Ôi rồi nhìn đến trâu này quá tuyệt vời luôn Đỏ ao Đỏ ao luôn hay mà sấy lên thì thôi rồi con này Chất lượng Khỏi bàn luôn Bây giờ bà với các anh phải nói chuyện thế nào nhỉ? À, chi bên này á? Dạ. À. Chị người Thái, người Kinh? À, chị người Thái à? à. Chị Thái có phải là Kìa, có phải là Kim Khôi Ải à, là lái xe tăng không? Không phải đâu phải À, không phải à? Giờ thường nó cắp làm cái gì tôi không coi. Nèo là chiều lên dốc đấy. À đây, em biết mà Kim Nam Nèo là chiều lên dốc. Kim Kim Hito Madame là ăn làm năm bảy đúng không? xe ờ, tay lát. Đâu có rồi có mấy bài bài cho là. <laughs> À đây à. Vừa đánh chống vừa cắp rồi. À, à. à ôi. À ơi dạo cơm ớt đẹp này mà sấy không không ngon bằng thịt nộm đâu À thế à? À thế là trên này là người ăn thịt nộm nó ngon hơn đúng không? chua ngon hơn À thế à? Tí nữa chị làm em ờ, thử nhá nha dạ. yeah. luôn tí chị gái làm cho mình thử và cho mọi người xem luôn thịt nộm bây giờ để cho các chị là phân ra đó lọc hết ra đó Đấy, xương này sẽ để à, hầm bung mọi người có thể nấu cháo này canh này ờ, củ chuối vào đấy củ chuối đấy đúng rồi hầm với chuối đấy làm nước canh đúng sang rồi đấy đâu đâu con nào con này mỡ à? quá ngon luôn à có ngon luôn à cái này bên trái thôi nhá bên trái còn to hơn nữa làm to hơn đấy à. bên trai em chi bên này bên gái đây bên, gái thôi bên nhà trai là chiều nay là làm gì nhỉ à, cũng đang mổ trâu à trâu nhà đấy không phải trâu mua đâu còn trâu này trâu làm tỉa nó ngon tôi nấu cho xem nhá ok ok ăn ăn ăn cứt trâu đấy cái này ăn cứt nó này ăn thịt để mai đúng không? Đấy. Đấy ờ, là... <laughs> Hôm nay là ờ, ăn cứt non Đấy, trên này thì người ta ấy người ta gọi là nằm pịa đấy Tức là ờ, buổi tối chiều nay là cỗ ngon là cỗ phụ đấy còn bữa chính thì người ta ăn thịt <laughs> thái trắng nói chung là thái trắng và thái đen ờ, thì giang cũng đã chia sẻ mọi người nó khác nhau một cái cái đơn giản là tảng cẩu là người thái trắng thì không có có chỗ đen này trắng trắng làm sao được đấy à bác <laughs> à, vâng. thái trắng cô cho đen đấy vâng cái chỗ phẳng <laughs> ở <laughs> đi qua mình uh, quay ghi hình cho mọi người uh, xem về cái khu vực của nhà gái phía bên này thì uh, cái dạp dạp mọi người cũng đã chuẩn bị xong một chút rồi dạp này hơi hơi nhỏ vì nhà gái thì thường thường mọi người sẽ làm bé làm ít hơn bên nhà trai chủ yếu bên nhà trai làm sẽ là lớn hơn và dạ. khu vực của nhà gái này thì mọi người biết là vào một cái bản nó khá là đi ờ, lòng vòng phức tạp cơ Nó không thuận tiện Không thuận tiện ở những cái khu vực mặt đường nó còn dễ được Đây mọi người phải đi qua những cái con đường nó nhỏ nhỏ này này Ở ờ, đường đất này thì mới, mới vào đến ờ, khu vực nhà gái Trước cửa khu vực nhà gái thì đang thấy là có một cái ao Ồ, ao này rất là nhiều cá Đây phía bên này thì bà con đang à, trồng à, lúa và mùa này người ta gặt xong hết rồi khu vực à, phía ven ven bên kia thì có một cái suối nhỏ nhỏ Đây, khu vực của nhà gái này xung quanh là toàn đồi cây thôi rất là mát luôn Đây, toàn cây mỡ to này Đây, còn trên này rừng vầu này có mùa măng này mọi người có thể thu hoạch được cả măng luôn nhé Đấy, ngôi nhà sàn của người đồng bào Thái là luôn luôn là bằng gỗ ngày xưa lợp bằng lá cọ hoặc lá danh vì là lá cọ lá danh là kiếm thì nó hơi khó người lợp bằng tấm bro cái này không phải cần nhai đâu chỉ có rượu là cho nó xuống luôn rồi thì ngon lắm <laughs> tuyệt vời luôn trò này là dài đấy trò này trò này trò chơi ngon nhất Ý, em đi dẻo thế rồi này thịt này xay ra này ui thích này này để chót này trâu thịt thịt ngon đấy ra châu ra châu rồi như ra châu à quả đầu to nhờ không còn lưỡi trưởng bếp trưởng bếp à trưởng lưỡi à <laughs> được đấy đúng rồi trưởng lưỡi gần xong gần xong rồi tươi đấy nhở phía bên kia đây có thêm à, món tầm nữa kìa rổ da trâu nhỉ dày đây là chế biến món gì đây anh? À, món sốt vang. À, sốt vang à? À, sốt vang châu. Quá tuyệt vời rồi. Dạo này cũng thấy kênh của chùa cũng lên mấy nhỉ? Dạo này là ít đi. đi à? Vâng. Đây ờ, bên ờ, cái gì cái bả đi suốt đây. Vâng vâng. Đây là bên hành sơn. Đây là lồng sách lồng sách đúng không lồng sách non cho này, tí lồng sách cho mọi người cho này. đây là lồng sách của châu à, địa phương mình rất ngon nha món này à, đặc biệt là ăn cỏ rừng đây không một ít cá nào Chú lòng sách đúng không? Chú lòng sách là tối nay là, là ấy luôn đấy, nện luôn, cơm luôn, uống rượu tối nay là ăn cơm ờ, nhắm rượu nhắm rượu con chào bố pin có khách của con trâu Đấy, cái món ngon nhất của con trâu là tối nay là anh em ờ, sẽ ờ, ăn trước ngày mai là cô chính thì sẽ để cho khách ăn thịt đấy nó là pipong của nó đúng không mơ này toàn chất lượng Châu nuôi nhà nuôi đấy Không phải nuôi cám Đấy Phía bên đông đông kia anh em đang xem chân giò đấy sao đấy đang Xem làm giò đấy hai quả hai quả cái nó mang hẳn gì quá à? ôi anh áo xanh này tay siêu này liệu có mổ à, chuẩn được không đấy ông thử lấy bờ em ra tôi cắt xem có chuẩn phát nào <laughs> thế à quay ở đâu quay cô áo đỏ gì xinh như thế à em áo đỏ này xinh xinh à đúng rồi nhìn xinh nhất ở đây nhỉ xinh nhất ngày hôm nay đấy nhưng mà không biết là con đã có chồng hay chưa chứ cái em chưa lấy chồng à, thế ạ Ê, kiếm... Ôi, ông vẫn còn đấy <laughs> Anh em xanh này làm cũng phải chuyên nghiệp đấy Này mà ai, ai mà làm à, quên ai mà là con rể nhất là, là, là anh em xanh này con gái nhớ cả cho anh em xanh này nhá Đây, đấy Ôi dồi nhìn cái lông tơ này Ôi anh ơi Quá nhiều lông tơ luôn 54 anh ơi à, đấy, à, 54 à Đây là đấy, May quá được người em nó phát biểu cái là chị em phụ nữ là tự tin hẳn Nó còn tươi không phải lông tươi à, Đúng rồi quay quay ừ cắt quay con lợn nằm đây chưa đã là toàn thể các đến à, gần à, buổi chiều, tối thì cũng đã có khách anh em bạn bè của nhà cô dâu cũng đã đến rồi. Và đặc biệt này nữa là có các anh ở Quảng Ninh Đấy, đến chung vui đám cưới cùng uh, các uh, chị em cũng là đồng bào dân tộc Thái trên này nhá. đây chắc là có lẽ là món cuối cùng đây, món thịt trâu, rau, món khén được đất lời cho anh chị gia chủ xin được trân trọng vài cái mời phía bên dưới này thì à, khẩn trương mọi người đấy ông đã đã sắp mâm hết rồi đấy mình những chiếc ghế đẹp để ổn định chỗ ngồi cũng như để cho gia đình chúng tôi được tiện bề tiếp đón trong buổi chiều ngày vui hôm nay xin kính bên dưới này để review cho mọi người xem tất cả những cái món ăn à, buổi chiều ngày nay nhé, mà mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi buổi chiều nay sẽ là cỗ phụ ngày mai mới là bữa chính nha mọi người nhé đó tới rồi anh ạ tới đây là các à, bác các anh các chị cũng như là người thân trong gia đình bạn bè nếu cần ra khỏe nhá anh nhá vâng vâng vâng đây cho mọi người cùng xem bữa phố trường ngày hôm nay đây à. ở đây đây em giới thiệu cho mọi người đi em giới thiệu cho mọi người đi à. ở đây là có món đặc sản là món pịa này đây là sốt vang trâu này Rất là ngon luôn Cái này là món uh, tiết lụa Đấy tiếng Thái gọi là long lau Đây cũng là món ờ, buổi chiều rất là ngon Đây là đá bóc Đây là món tằm này này Đây tiết lụa này mới là đặc đặc biệt đây này Đây rất là ngon Mắt chanh Đây món chanh chấm này có đầy đủ hết đây toàn các chị à, của Giang hết thôi Toàn các chị xinh gái luôn Thôi vào đi uh, nhờ các bác vào đi thôi Trong dạp chính thì à, ngày mai sẽ là bắt đầu Mình sẽ đưa dâu sang bên nhà trai Buổi chiều nay thì uh, chủ yếu là anh em bạn bè là ăn cỗ phụ thôi Rất tuyệt vời luôn nha mọi người nha Đấy. Đấy. Chuyến này mình đi vào vòng mình ờ, chúc uh, các cô các bác anh chị cũng như là tất cả mọi người mỗi người một chén là, là, là đủ say rồi nhớ anh nhá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 mâm của chiều nay Mai mới là ấy mà Chú Tâm ơi Thằng này luôn đi ăn được vừa thế nhá có mời anh em nhá các bác nhá à, 21 còn 21 ngồi nhau tí nữa đi giao lưu với 14 à, 16 Hải Phòng này Ây da Dầu cay đấy các bạn ạ Không đơn giản đâu Dùng đây anh em ơi Đây à, một chút thì đang review cho mọi người qua nãy mình cũng nói rồi cái này là tiết canh châu wow ai đánh mà đông cứng ghê nhỉ à, thằng cháu này nó nó nó, nó biết đấy pháp này ừ. cũng biết đấy ừ. nam nó bày lại bày đây pháp này cũng là các ngữ của nó cũng biết <laughs> bày kia này là ngon nhất kìa, rồi các bác vẫn đang đang đến đông lắm là chiều có phụ em luôn anh vào đi anh ơi vào đi mà lúc còn đang uh, thức ăn nóng hổi phải nói là ngon và ngọt từ xương mọi người ạ thì Giang đã chia sẻ với mọi người về bữa cố phụ đám cưới của người đồng bào Thái ngày hôm nay thì là bữa chính nhá hôm nay thì rất chỉ là có nhiều cái tình tiết rất là hay thì đón dâu của người đồng bào Thái là bên nhà trai sẽ sang nhận những cái đồ của bên nhà gái và dâu về sẽ phải bước qua cầu thang và uống bao nhiêu rượu rồi các bạn ạ cái bên trong này thì bắt đầu là bên nhà trai này cũng đã đến bên nhà gái rồi rất là đông rồi để vào trong kia để mình cùng à, ghi hình cho mọi người cùng à, theo dõi chuẩn bị đưa, đưa cô dâu lấy đồ đạc này là trai là phải xuống mấy bậc cầu thang kìa Nếu mà đã có gì cũng gì hết á Và cũng xin được trân trọng khi mời hai bác trưởng đoàn ra bên gia đình Sẽ cùng đón đưa dâu buổi tiệc trong ngày hôm nay Hai bác cùng cùng chuẩn cho mình những gì tốt và để cùng trở về công ty luôn trời mới để gửi tới thể quý vị và các bạn trong vui hôm nay nơi lời trên phát biểu của mình xin thông báo và kính mời mong lan này. Hả? bắt đầu bắt đầu đấy nó từ từ từ hai còn từ hai còn Dạ vâng, giờ đây xin được trân trọng và kính mời cô dâu anh Thư, chú rể Hà Thị, khách tay chắp tay trở về trung tâm khuôn viên thôn trường cưới trong ngày vui hôm nay và toàn thể các nhiếp ảnh gia trong ngày vui hôm nay hãy cùng trở về và để cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của đôi bạn trẻ xin trân trọng và kính mời À, cái là quần áo thảo ấy. Không, quần áo thảo đấy. Quần áo thảo ấy. Mở ra, mở ra cho chúng ta xin kính thưa toàn thể quý vị với phút trăm hương thủy trầu xa dâu nhận giải cho ngôi nhà già kính yêu của cô dâu anh cô thì giờ đây cô dâu và chú rể cũng đã trở về cùng tham quan trước sự chứng kiến nó vui của toàn thể xe mới xe mới xe mới bên nhà dâu đấy bên nhà trai là mặc cái này một bé đấy đến đây sẽ lên có đôi lời phát biểu xin kính mời cẳng lâu chúng tôi một thẻ đi ôi ôi ôi ôi ôi เอดึงมาก็ได้นะคนห้างหนาไหมไม่เรามาแล้วรอดัง van của tắc tiền nó để giang hàng ờ, đã bay cái ờ. đó hết chính thoại chén này ờ thoại chén đừng khoán nọ khoán đá nè ao chén mà ủng hộ ra đấy đấy nó qua ao văn văn là phải chụp cái máy mi tỏi thế này con chén không cũng lái đấy xong này qua đó cần mới cần sẵn mình ờ đâu vậy quay anh có đá đá quan tâm vào áo xe đập bà ơi gia đình của nhà gái nhà gái bỏ nó mất lúc tơ này còn nó bắt hơ hơ đâu đâu con mà này lâu lâu tôm xài cái sản phẩm tuần không ôi ai ai ai ông quen bán cái chuyện toàn mà xe đuổi gần mất con đuổi rồi mất bay à tám bay à tám bay đang bị đuổi rồi đó à, cái trường đang nói nương mày bảo để xe rồi đấy khăn gì nữa đấy phát lung lên luôn lúc này rồi có cái quá đâu cùng ngày của ba vậy ừ anh em đang đại diện và hết tin mà hạnh phúc ôi mình chịu quá đang mai sáp rồi nói sáp này chưa qua nè chưa qua nè con trầu quay để đưa lên ra tiên họ nhà gái cho tôi vâng kính thưa các cụ ông bà cũng như các vị khách quý các cô dì chú bác gần xa và bạn bè của hai cháu trong buổi sáng ngày hôm nay vâng xin ờ, thay mặt cho ờ, gia đình họ nhà gái và xin đến giờ đẹp giờ hạnh phúc của hai cháu và cũng gắn lời cho ông tiến bà liên hôm nay là ngày lành tháng tốt ông tiến bà liên đã tổ chức bữa cơm thân mật để chúc mừng hạnh phúc trong năm hai cháu trong buổi sáng ngày hôm nay vậy trân trọng kính mời các cụ ông bà cũng như là các vị khách quý hãy cùng nâng niu chén rượu hậu để chúc mừng hạnh phúc trong năm hai cháu trong buổi sáng ngày hôm nay cuối cùng xin kính chúc các cụ ông bà cũng như các vị khách quý cô gì chú bác gần xa mạnh khỏe hạnh phúc xin trân trọng cảm ơn dạ vâng xin kính thưa toàn thể quý vị với đôi lời chia phát biểu của hai vị đại diện cho hai bên gia đình đó là con số 2 bây giờ mới là đồng số nhất đây ạ à. xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ đứng lên ra mắt hơn và một tràng pháo tay xin kính mời Vâng, xin kính thưa toàn thể quý vị Giống như ban tổ chúng tôi đã nói rằng Trồng cây thì mong được có ngày hái quả Mà nuôi con thì mong được có ngày hôm nay Vâng, ngày hôm nay đây con gái của mình lên sao hoa mang biển số hạnh phúc xây dựng gia đình Là cha là mẹ có món quà bọn để trao cho hai con Xin được trân trọng kính mời vợ chồng anh chị gia chủ hãy trở về để trao cho hai con Xin kính mời lý chúng ta hãy cùng hướng về trung tâm khuôn viên hôn chữ cưới để cùng chứng kiến niềm vui niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể cùng chứng kiến niềm vui niềm hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ khi nuôi con khôn lớn dựng vợ ngả chồng và quý vị chúng ta hãy đừng quên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày vui hôm nay À, hôm nay pháo nổ vang trời mẹ tặng hai đứa những lời vàng son rằng dâm hiền sẽ thảo nghe con bó con cho mẹ sớm hôm tối kề tấm lòng mòn món quà son mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này và nhớ sinh một gái một trai nuôi con khôn lớn thành tài mẹ vui quý vị ơi thật đúng là vỗ tay không phải mất tiền vỗ tay là để đồng viên kịp thời một tràng phá tay nữa nè Gia Tiên xin kính mời. Xin được chúc cho hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình cùng đón và đưa dâu trong ngày vui hôm nay lên đường thượng lộ bình an sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình đó là đưa con đưa cháu đi xây dựng hạnh phúc trong ngày vui hôm nay. Ôi, bà con ăn cái này. Thank you. cường hầu vào nha anh nhá ai bắt đầu đang lái bên nhà gái sẽ đưa dâu sang bên à, nhà trai nha mọi người nhé sau đó thì à, các khách quý khách mời của bên nhà gái anh em bạn bè cũng sẽ bắt đầu vào à, dự bữa tiệc chính buổi trưa ngày hôm nay hai cháu trong ngày vui hôm nay xin trân trọng và kính mời chúng ta hãy cùng nhanh chân giải bước trở về với khuôn viên hồi trực lấy cho ngày vui hôm nay gia đình chúng tôi được kiện để tiếp đón sự đến giao lưu anh em trên kia giao lưu con ờ, họ văn ninh Đưa ghế đây, bên kia hết